Nội dung bài học tiếp theo, tôi hướng dẫn cho các bạn hạch toán về hóa đơn bán ra số 353 ngày 9 tháng 1 với nội dung là gia công, chế tác vàng, cụ thể là gia công dây chuyền lắc tay và kiềng trơn. Đây là hóa đơn bán ra về dịch vụ gia công. Do đó chúng ta phải phản ánh vào doanh thu dịch vụ 5113. Đối với hóa đơn 353, chúng ta gia công chế tác vàng chưa thu tiền của khách hàng, do đó làm tăng công nợ phải thu và tăng doanh thu dịch vụ. Nghiệp vụ đối với tài khoản loại 1 thì có tính chất tăng ghi bên nợ, giảm ghi bên có. Tài khoản loại 5 thì có tính chất tăng ghi có, giảm ghi nợ. Do đó chúng ta hạch toán nợ tài khoản 131 vì ở đây chúng ta chưa thu được tiền của khách hàng và có tài khoản 5113. Trên phần mềm, chúng ta vào phân hệ bán hàng, chọn chứng từ bán hàng. Vì đây là hóa đơn về dịch vụ nên các bạn không được tích vào kiêm phiếu xuất kho. Chọn bán hàng hóa dịch vụ trong nước, chọn là chưa thu tiền. Khách hàng ở đây chúng ta chọn là Đá Quý Huy Thành. Tôi tìm kiếm tên khách hàng Huy Thành. Có rồi thì tôi tích chọn luôn. Diễn giải các bạn ghi là gia công chế tác vàng. Ngày hạch toán là ngày 9 tháng 1 năm tài chính. Mã hàng ở đây tôi tìm kiếm là gia công. Nếu như có mã rồi thì tôi tích chọn luôn. Còn nếu như chưa có các bạn nhấn vào mũi tên tam giác ngược màu đen này. Nhấn vào dấu cộng để các bạn thêm. Mã là dịch vụ gia công. Ví dụ chúng ta dịch vụ gia công dây chuyền 18K thì các bạn điền là dịch vụ gia công dây chuyền 18K. Tính chất chọn là dịch vụ doanh thu 5113, chiết khấu cũng 5113, giảm giá 5113 và hàng trả lại cũng 5113, chi phí là 6323. Sau đó các bạn nhấn cất. Hoặc các bạn có thể chọn tính chất chỉ là diễn giải cũng được, sau đó nhấn cất. Còn ở đây tôi có rồi nên tôi thích chọn mã luôn. Gia công dây chuyền 18K, số lượng là 100 dây, đơn giá 50.000. Tôi điền số lượng và đơn giá. Tiếp theo là gia công lắc tay 18K. Tôi tìm kiếm dịch vụ gia công lắc tay 18K. Số lượng là 100 cái, đơn giá 60.000. Và gia công kiềng trơn 150 chiếc, Tôi tìm kiếm dịch vụ gia công kiềng trơn 16K. Số lượng 150 chiếc. Đơn giá 55.000. Sang phần thống kê, các bạn nhớ chọn đối tượng dịch vụ công trình. Ở đây chúng ta chọn là gia công dây chuyền 18K. Còn trường hợp nếu như chưa có đối tượng công trình ở đây thì các bạn phải nhấn dấu cộng để các bạn thêm mã công trình và tên công trình. Các bạn để bằng với mã và tên hàng. Như thế chúng ta dễ theo dõi hơn sau đó các bạn nhấn cất. Còn ở đây tôi có rồi nên là tôi tích chọn dịch vụ công trình luôn. Dịch vụ hàng tiền nào thì chúng ta chọn đối tượng công trình tương ứng với dịch vụ đó để chúng ta dễ theo dõi. Kiểm tra tổng tiền hàng bằng tổng tiền thanh toán trên hóa đơn. Đúng rồi thì các bạn sang phần hóa đơn để chúng ta điền số hóa đơn vào là số 353. Điền xong số hóa đơn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 Và lưu ý phải phản ánh đúng tài khoản doanh thu để sau này chúng ta đối chiếu với giá vốn về dịch vụ để xem doanh thu và giá vốn có tương ứng với nhau hay không. Tôi vừa hướng dẫn cho các bạn hạch toán hóa đơn bán ra số 353 hóa đơn về dịch vụ gia công trên phần mềm MISA